Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả Gaming và Di Khả kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ anh em. Ở video lần này thì Khả sẽ so sánh đồ của cao thủ ờ, Đại sư Quân cho anh em xem, một trong những cao thủ set bằng set đồ khá đẹp. Hôm trước là Khả có so đồ nhưng mà lúc đó vẫn lộn đồ nữa mà. Hôm nay thì Đại sư được cho mình uh, ờ, sáng tí nữa lên top 2 rồi, top 2 rồi rất xuống top 3 đây. Giết 131 mạng khá chất. Rồi uh, liên trả 19, tử vong 24, một nhân vật nữ nha nè. Và chúc các anh em đây là một set Newton anh em đó khả năng bị đau răng nên thông cảm nha set newton đó. set newton một set newton mắt ộp áo cực phẩm dây chuyền mát nhẫn mát ngọc bội à, cực phẩm 25 quá đẹp luôn đó một set newton nha nè kèm với một con tay kim quang mắt ộp à, ờ, 2540 ở đây này nhớ không làm đâu giá chắc hơn hơn 15 triệu nha năm hơn 15 triệu top 1 ban hồi vừa rồi hơn 15 triệu một con nón uh, chón kháng họ 2540 ôi sinh khí 16 là khá đẹp luôn kháng họ 2540 một đai lưng 1520 1520 thủ lý 500 một loại giày uh, 35 à, kháng họ 7 và chón tính ra được uh, ờ, 80 chón 500 này uh, được uh, 100 500 qua tay 40 Ngọc mọi gia truyền 40 Đai lưng 20 à, là được 150 à, chậm 150 chậm Và khăn lôi được hai món à, Khăn lôi một món Khăn lôi một món Khăn lôi 19 Và một cây lên sắc nội công 177 quá đẹp Và đánh thủ cho mình một cái ấn à, phòng thủ lý 25 Lượng thủ khá là cao 25 25 25 lượng thủ có thể lên đến 75 cộng 1 kèm với mặt nạ kháng cảm 10 và một cái phi phong cái này cũng có một cấp và hiện tại à, đợt này đang bên à, ban hội ba miền nha nam và hiện tại nhìn sơ qua thì đang có căn khôn hai cấp trên đầu kèm với à, một phi phong là ba cái năng cũng có nè kèm với cái áo là bốn cái năng cũng có nha nè đó khá đẹp một cây lô sóc đầu công 177 có thể nói là đây là độc quyền server độc quyền server độc quyền server ờ đang ở đâu răng em ơi quá đẹp Ôi, sẽ đồ quá pin lượng kháng hỏi thì được uh, 25 như này 7 được uh, hơn 3 x cái này kháng cả 10 nữa là hơn 4 x kháng hỏi 40 do này là cắn lách như nên là bù lại kháng lo kháng hỏi ok như kháng cũng như kháng lôi kháng lôi 19 là sẽ lượng 130 hiện tại sẽ đồ này khá đẹp anh em ơi set Newton này thật sự là phải trên 10 triệu rồi set cực phẩm như nè áo với ngọc bò này rất là coi giá luôn gần đâu nó thì lúc đầu đua top mua chắc hơn 10 triệu á tầm này chắc cũng rẻ rồi rồi đó nên nhìn sơ qua thì những món đồ thực sự là sinh lực khá cao nè lực khá là đẹp đó, lực khá ok luôn rồi anh em xem video này đừng quên để lại cho đại sư huynh một like một chia sẻ cũng như là ủng hộ video của khang like sẽ ủng hộ cho anh em ơi mình sẽ đồ khá ok nha anh em với bốn cái em cũng có thì thực sự đại sư huynh đánh quá chắc anh em ơi ok quá ok luôn em ơi nó sẽ đồ quá chắc và kèm với một con bông tiêu bông tiêu này không biết vĩnh viễn hay gì đây nếu mà vĩnh viễn thì con bông tiêu này phải hơn 15 triệu này mà hơn 15 triệu con bông tiêu này nếu bình viên cái số đồ này thì trên dưới gần 50 triệu đó nè bao tây ngựa nếu ngựa bệnh viện khả nghĩ những là ngựa bệnh viện phải rồi hai món này không là hơn ba chục rồi set tình nữa bốn ngoại kèm với uh, ấn ấn này hơn uh, chục gần chục triệu nữa gần 50 triệu set đồ nè set đồ quá đẹp gần 50 chai đó rồi anh em xem video đừng quên cho một like ủng hộ chơi nha mọi ơi rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục uh, anh em thích uh, sau đồ cao thủ nào đi uh, comment video tiếp theo khả năng sau tiếp nha anh em